có khói lam chiều bừa che mái rào gánh những táo tân một nắng hương tiếng của quê hương về trong nỗi nhớ đã gặp nhau rồi danh dễ làm quen giận em không có lúc nào em giận anh không để thương suốt cả ngày em giận khi xa nhau đến ngàn hàng dòng giận chẳng có dậy lòng em đỏ thương mà dần dễ gì đã có anh chỉ tìm thấy ở em thôi một nắng hai sương đôi chơi đạp đất bao vẫn và bàn tay em lo hết bao đổi thay anh chưa thể hiểu ơi câu ca răng giận mà thương hát người chầu Hà Nam quê ta duyên dáng thiết tha cho can hồng hết cây thì em vẫn đỏ hết nét anh đậm nghĩa ân tình là vì quê tre xanh đậm nghĩa ân tình là vì quê hơi người về hà tĩnh người ơi về cho em lo bữa cơm sớm tối một bát tre xanh đậm nghĩa ân tình là vì quê hơi tình quê anh có về xứ nghề với em tôi cô dòng sông con đò xưa vẫn đời câu dân có bắt nguồn từ đồng ruộng để ai xa luôn vẫn nhớ về quê nắng nghĩa rồi một chiều chợt nhớ quê hương nghe em hát dân ca xứ nghị, câu hát du như một thời thuở bé đưa ta về bên bài tuổi thơ xưa Điệu ví quê hương giữa bốn bề bận rộn đất quê mình còn nghèo lắm người ơi sao điều vì cứ nghĩa tình đến thế nao nao lòng đứa con từ nơi xa mời anh về xin nghề ơi khung hát sông quê lòng làm sống dậy một hồn quê tôi viết tặng em bài ca lần đầu gặp gỡ bởi nơi xa không nói được nên nơi, nhưng điều vì theo anh về mãi giận tuy giận mà thương cũng thật nhiều ngoài nơi xa đang có gì đời anh lúc phong ba biển đông sóng gầm gào em chờ anh từng tròn suốt cả giận mà thương lại càng rồi còn nước lớn anh với em ở cùng một thôn